Xin à, trân trọng mến chào quý bà con cô bác Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại chợ Hạ Long Hôm nay Minh Toàn à, xin à, gửi đến một số cái hình ảnh của chợ Hạ Long Gửi đến quý bà con cô bác Ở đây chợ Hạ Long thì ở đây là Minh Toàn đang đứng ở trên một cái trần của tầng 3 Và nhìn phía này là ra cầu bài thơ 1 Xong đó tiếp đó cầu bài thơ 2 Và trước đây là có một cái dãy núi giờ Minh Toàn xin phép đi vào ờ, trong chợ một vòng chợ để ờ, cùng với kính mời quý bà con ờ, cùng Minh Toàn chúng ta đi thăm chợ Hạ Long nhé wow. khu ngoài này là khu ờ, rỗng rồi không có quầy rồi còn lại là khu dưới này là rau củ quả và hải sản đấy quý bà con đấy. lúc nữa mình toàn sẽ xuống dưới đấy và gửi ờ, một số cái hình ảnh ở dưới cái ờ, khu hải sản này rau củ quả và hải sản này đến quý bà con cô bác quý bà con cô bác nhìn ra ngoài phía kia rất là nhiều tàu thuyền đấy, rất là nhiều tàu thuyền về đánh bắt cá để về đây bán cho các cái đầu mối đây, bây giờ chúng ta đi một vòng trong này xem vào đấy chúng ta có gì trên này có cả cửa hàng nước nước uống ăn nhẹ đấy là toàn bộ tầng 2 còn là bên dưới tầng 1 là chủ yếu bán về cả à, các à, hàng thực phẩm hàng khô ấy đồ khô đồ khô và đồ gia dụng chứ bà con À, đài bằng, bằng địa loa đài 关。 hầu cá này là cá gì mà nhìn nó bố cá xong nhìn nó bố quá nhỉ khu hải sản này thì rất là nhiều nhiều ờ, hải sản luôn Ủa, cá này to quá cá này thì là cá cơm là cá gì rất là tươi luôn ở khu chợ này thì à, bán à, rất là nhiều hầu hay sao con con này là con gì ấy chị nhỉ hầu không à? tí nữa tao quay ra Wow, quá nhiều hải sản luôn BB BB mohon panik bề bề này là bề bề trứng này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ cá to đây và đây là các thuyền đánh bắt cá về à, nhập à, trong chợ cá đây quý bà con cá này là cá gọi là cá gì hả cô cá mai dạ. à, thế còn vòng vòng lại con mua ờ. rồi con con đi vòng đã tiếp, con vòng lại con quay lại mua wow trong này là hết khu chơi rồi toàn bộ khu hải sản là, là chúng ta vừa đi qua đấy bà con ạ và bây giờ mình toàn sẽ lên thuyền lên thuyền cùng với đi lượn dưới thuyền xem bà con đánh bắt như thế nào Thank you.